đang cần tìm một lô đất nằm tại trung tâm thành phố Phan Thiết ha. Thì đây là quốc lộ 1A này. Đó. Với tài chính tầm khoảng 1 tỷ 7 thôi, anh chị có thể sở hữu được 100 mét vuông đất. Đó. Sát ngay quốc lộ 1A, đối diện với ờ, bệnh viện tỉnh Bình Thuận. Đó thì em sẽ dẫn anh chị đi vào ờ, lô đất ha. 100 mét vuông, ngang 5 và sâu 20 ha. Đây nó nằm trong khu dân cư Đông Đúc ha, đường ờ, ô tô đi vào thoải mái ha. đây là đường đi vào lô đất này đó từ quốc lộ một a thì anh chị chỉ cần rẻ hai rẻ là đi vào tới ờ, lô đất ha lô đất này thì có mặt tiền đường bê tông rộng 3,5 m này đây, đường từ đây qua đây 3,5 m đường cực kỳ rộng rãi luôn đó, lô đất này thì có vị trí từ cái trụ, trụ này nhá đi qua bên này 5 m ngang và sâu là 20 m ha đó anh chị thấy xung quanh là nhà cửa đã xây dựng rất là đông đúc ha đó. bên này là xã Phong Nậm đó đất thuộc xã Phong Nậm còn bên kia quốc lộ 1A là trung tâm thành phố Phan Thiết ha. ở đây thì anh chị đi đâu cũng gần hết á đi xuống biển Đồi Dương 3 km đi xuống ờ, Cúc Mắc Phan Thiết 2 km lọt Lotte Phan Thiết 2 km rồi đối diện bệnh viện tỉnh đi ờ, xuống bệnh viện An Phước 1 km ha đó nằm sát các cái điểm chợ tại ờ, trung tâm thành phố Phan Thiết rồi trường học đầy đủ hết ha đường cực kỳ rộng rãi luôn đó ô tô vào thoải mái đó khách sạn lớn ha